và chọn còn nếu như quý không thích da cá sấu như vậy thì mình có thể chọn qua da Epsom da Togo hay da đà điểu vân vân những cái da nhập từ các công ty chuyên thuộc da thì đang sẽ chọn cho quý khách chọn lựa màu sắc và hoàn thiện sản phẩm như ở những clip trước đây Kỳ Lan đã từng review những phiên bản đặc biệt khác về chiếc điện thoại iPhone bằng vàng khối thì đó là những phiên bản như là full vàng hết tất cả những chi tiết sườn tất cả những chi tiết kim loại là được sử dụng bằng vàng nguyên khối Au 750 và luôn cả phần lưng này thì lăng cũng đúc bằng vàng luôn và nguyên khối hết và Kỳ lăng có làm thêm à, thiết kế cái logo cho khách hàng hoặc là những biểu tượng, những biểu trưng đặc biệt của khách hàng yêu cầu Kỳ lăng cũng đã làm theo rồi đối với chiếc iPhone thì kiểu dáng đã như vậy rồi còn về thiết kế, về chi tiết khác nhau thì do cảm nhận của mỗi người và có rất nhiều khách hàng thích full cái bằng vàng nhưng cũng có những quý khách thích đơn giản hơn một chút